đã khiến cộng đồng quốc tế dấy lên nhiều lo ngại. Việc một nhà ngoại giao nổi tiếng châu Á như ông Phạm Bình Minh bị cho thôi chức cũng để lại khoảng trống trong ngành này. Dư luận chưa kịp nguội đi vì thông tin đảng Cộng sản loại trừ cùng lúc hai phó thủ tướng thì lại xôn xao khi nội bộ nhà cầm quyền rò rỉ thông tin thanh trừng ông Nguyễn Xuân Phúc với lý do vợ ông là bà Trần Thị Nguyệt Thu là trùm cuối trong vụ đại án Kites Việt Á hình ảnh cựu chủ tịch nước và vợ Trần Thị Nguyệt Thu. Một lần nữa, biện pháp đối phó với tin đồn của nhà cầm quyền Hà Nội không còn thể hiện được sự hiệu quả. Việc chỉ đạo các báo chính thống tập trung đưa tin về việc các lãnh đạo cao cấp đi chúc Tết và thăm các địa phương như thể nội bộ đảng Cộng sản chưa có gì chấn động xảy ra đã không còn tác dụng. Những đồn đoán về việc loại bỏ ông Phúc sau đó đã được chứng thực. Để chấm dứt mọi đồn đoán, vào chiều hôm 17 tháng 1, báo chí nhà nước loan tin trong một phiên họp bất thường, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, đồng thời nghỉ công tác và nghỉ hưu. Trong bài báo đăng ngày 19 tháng 1, VOA Tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với giáo sư Zachary Abuja của Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ, tác giả cuốn sách Chính trị đổi mới ở Việt Nam đương đại Ông Zachary nêu quan điểm, sự trừng phạt mang tên chống tham nhũng của Việt Nam hoàn toàn là một cuộc chơi quyền lực. Hình ảnh bài báo Biến động chính trường chưa từng có tiền lệ, Việt Nam đang trở nên bất ổn vì đấu đá quyền lực trên trang VOA tiếng Việt. Giáo sư Zachary Abuja nói, nhiều người nghĩ rằng nó có liên quan đến các hoạt động chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi không đồng ý, và cho rằng việc này liên quan đến rất nhiều việc củng cố quyền lực và loại bỏ đối thủ chính trị. Giáo sư Yachari cho biết thêm về lý do ông nghi ngờ việc ông Phúc buộc phải từ chức vì vị chủ tịch nước này chưa từng có vụ bê bối cá nhân nào bị phanh phui. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải rất thận trọng khi nhìn vào những nỗ lực chống tham nhũng ở Việt Nam, đặc biệt dưới sự dẫn dắt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi mà chống tham nhũng thực sự là một cách để nhắm đến các đối thủ chính trị, ông nói. Trên hãng truyền thông công cộng quốc tế của Đức, DW,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 Điều này có thể dẫn Việt Nam tới một thời kỳ bất ổn khiến bạn bè và nhà đầu tư nước ngoài lo lắng. Tiến sĩ Hợp so sánh với Nhật Bản, ông cho rằng dù quốc gia này cũng thay đổi thủ tướng nhiều lần trong vài năm qua, nhưng quy trình bầu chọn minh bạch không có sự cắn xé nhau về quyền lực. Trong khi ở Việt Nam, khó thấy được ai đúng, ai sai, ai sạch hơn ai, vì sao họ lại ngồi ở cương vị đấy